phương anh là ngôi thần tượng trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi hoàng tử cũng trên màn nồng tròn đôi dây ngẫu trăm năm bệt lâu trong giấc mơ anh là hoàng tử anh đến đây bên thật tuyệt vời anh nhìn em thiết tha trong vòng tay hiền hòa nụ cười say đắm như du hồn em mong phang đắm yêu lời chốn nơi đầu môi anh ở đâu em tìm chẳng xa trong đám đông những người thật tha anh người em mến thương anh là ngôi thần tượng trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi hoàng tử của em anh người em mến thương anh là ngôi thần tượng trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi hoàng tử vui quá vui tiếc cười nhạc sập sinh nhạc vui quá vui tiếc cười mừng uyên ương sánh đôi lẽ ra mắt tay trong tay chiếc nhẫn sinh kết duyên đôi mình cả hai họ đều tự hát ly thương nhau mà em vẫn hát ly thương nhau mà em vẫn hay cùng nhau tìm tới đường chân anh. đường cây người qua mỗi mai trâu khô tình dấu muôn trao lòng vẫn lo em nào dám đâu ao mặc qua đầu nếu chẳng cùng em xin lại thưa ba em mẹ em đồng ý phận làm con cúi đầu xin vâng anh ơi em biết rằng nhà anh khó nghèo còn em trắng tay ngày tháng thư sinh xin anh vững shoulder